đây là cái bộ đồ chơi bầu cua báo dung 6 mặt Khi đi vào sòng sới chơi Các bác chỉ cần mang được cho mình một hột bầu cua này vào thôi Còn hai hột còn này là hai hột trợ Và bầu cua thì các bác chơi hột mút cũng được Mà hộp giấy cũng được các bác nhá Khi mà các bác luồn được cái này rồi Còn cái máy này nó là cái máy báo dung Các bác cầm ở tay đút túi quần túi áo để đâu cũng được Và với cái bộ đồ chơi bầu cua báo dung 6 mặt này Thì các bác chỉ cần đứng ngoài cầm máy báo rung đánh thôi là mình coi như đã nắm chắc phần thắng ở trong tay rồi và tại sao lại gọi nó là bầu cua báo rung 6 mặt bởi vì nó sẽ báo rung đủ 6 mặt cho các bác và mỗi mặt nó sẽ có một nhịp rung khác nhau đây đây là 6 nhịp rung của 6 mặt để cho các bác dễ nhận biết mỗi mặt sẽ có một nhịp rung khác nhau và cứ ờ, nhịp rung nào về thì là các bác đã biết chắc rằng là cái mặt đó nó về rồi và đặc biệt bầu cua thì các bác đánh sẽ nắm chắc phần thắng ở trong tay là 100% bởi vì nó sẽ không như tài xỉu nó gặp chấn phản bầu cua về mặt nào là nó báo mặt đó chuẩn chính xác luôn các bác nhá và bác nào đã chơi qua cái bộ đồ chơi bầu cua báo dung 6 mặt này rồi đã biết được cái đồ công chuyện trong nó là đồ gì rồi còn nếu bác nào mà chưa biết chưa chơi bao giờ thì các bác muốn sở hữu hoặc muốn được tư vấn các bác cứ liên hệ với em số điện thoại em ở trên màn hình bên em sẽ tư vấn cho các bác còn không thì các bác kết bạn zalo với em bên em sẽ có người để tư vấn cho các bác và sau đây em sẽ test thử cho các bác một vài tiếng để cho các bác thấy được sự hiệu quả của cái bộ đồ chơi bầu cua báo dung 6 mặt này đây cái máy này em bật lên và em sẽ cầm vào tay bởi vì nó rung rất là nhẹ nên là để ở đây các bác cũng không cảm nhận được độ rung đây khi mà mình bật máy lên ấy như này đó máy nó sẽ rung nhẹ một cái như thế là máy nó bắt đầu khởi động rồi các bác nhá máy rung một dài này một dài em chắc chắn ở trong này sẽ có cá này các bác này hẳn hai cá luôn đó máy rung một ngắn một dài một ngắn một dài em chắc chắn trong này có con cua nhé các bác nhé hẳn hai cua luôn chuẩn chưa ạ máy rung hai ngắn hai ngắn ở trong này thì sẽ có con nai này các bác này này có nai luôn đúng chưa ạ máy không dung không dung thì ở trong này có gì các bác không dung này không dung thì mình có bầu đúng không ạ em chắc chắn trong này có con bầu nhá các bác nhá này có bầu luôn đúng chưa ạ máy dung hai dài hai dài ở trong này em chắc chắn có con tôm này các bác này có tôm luôn chuẩn chưa ạ Vừa rồi thì em đã lắc thử cho các bác cũng một vài chén để cho bác thấy được cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi bầu cua bịp, bầu cua báo dung sáu mặt này rồi, đúng không ạ? Và các bác nào mà muốn được tư vấn nhiều hơn nữa thì các bác cứ liên hệ với em bởi vì là thời lượng video thì cũng có hạn và anh em chỉ test được cho các bác một vài tiếng thôi. Ngoài bầu cua thì bên em còn cung cấp tất cả những cái loại đồ chơi cờ bạc bịp. Các khi xem video nhớ ấn nút đăng ký kênh